sẽ test một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhật hiệu bếp là Paloma hiệu bếp có model là IC 330 SB đây là nội thất ở bên trong của bếp đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tính năng của bếp cho các bạn xem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 đây là hai bếp nấu và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ cả ba bếp để mình dễ thổi để ờ, thao tác tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn xem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 biết nó phải ra đi cơm rồi mà mình ra cái gì như tôi phải ra công tắc còn ở bình thường thì uh, tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ra khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng là hai miếng sắt để mà thay thế cho hai đáy nồi này thì ở điều kiện bình thường á quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ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 vấn đề về pin á khi mà các bạn mua bếp mua cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một bộ pin sạc như thế này đi kèm với nó là một tấm sạc đây với cái đoạn dây dài 3 mét còn một cái lò xo như thế này đây, cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ hơn gửi lại vì là nó đã đạt đến nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên tay trái của tôi là 260 đây và bên phải đây là 270 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á, nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 thì lúc đó có nghĩa là pin đã pin đã đầy rồi thì các bạn cũng nên rút sạc ra còn để nhận biết khi nào pin yếu á các bạn có thể quan sát đèn hiển thị biết đây khi mà các bạn đang sử dụng á mà cái đèn hiển thị đây nó chớp ánh sáng đỏ thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì khi đó các bạn cũng nên cắm sạc vào còn khi các bạn sử dụng mâm thì này để nướng á các bạn nên đổ với cái lượng nước vào mâm và phía dưới mâm hướng này thì trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm chúng ta nướng sẽ được mềm mà không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn bếp đã khóa ra có tính năng nước cạn nồi đây, đây bếp đã khóa ra công tắc của mở bình thường thì ở cái pin pin sạc này á nó sẽ có hai cực ở đây đó là cực âm và cực dương đây thì bên cửa hàng chúng tôi á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 thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á thì chúng ta phải để hộp pin này trống đây các bạn khỏi đi ra bên ngoài hết thì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á, mà vẫn đi ra hộp pin á khi hết thời gian cho nó trống này bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp ở bên tay phải chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn ấn vào khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như này thì ở điều kiện bình thường á như ban nãy tôi đã nói á thì que cảm biến ở đây nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga nên khi mà các bạn rang xào những ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á các bạn phải kích hoạt tính năng rang xào này lên thì khi đó que cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ 250 trăm lên đến 300 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kiềm hãm lại thì đó với cái dòng bếp ga Nhật này á, nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì đầu tiên đây là bếp được xuất xứ từ Nhật sử dụng nó sẽ rất là bền và cái thứ hai á, nó cũng rất là tiết kiệm ga